Xin chào anh chị nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán năm 2022 đã trải qua một cái giai đoạn vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói là khó khăn nhất từ khi thành lập đến nay trong suốt 22 năm. Và trong dung nguy thì luôn luôn có cơ. Các cái cổ phiếu của các nhóm ngành đã giảm khoảng 30, 40, 50, thậm chí có nhóm giảm 7, 80%. Thì như vậy nếu mà thị trường chứng khoán của chúng ta mà trở lại được thì nhóm rất nhiều các cổ phiếu cũng sẽ có cái sức bật rất mạnh thì trong đó nhóm cổ phiếu chứng khoán là nhóm được chú ý nhiều nhất bởi vì cái beta của nó rất lớn tức là cái sự biến động rất lớn trong lịch sử chúng ta có thể thấy rằng giai đoạn 2008, 09, 10 giai đoạn 2016, 17 giai đoạn 2020, 21 khi mà thị trường chứng khoán trở lại thì các cổ phiếu chứng khoán thông thường tăng từ 5 đến 20 lần, tăng từ 5 đến 20 lần, gấp rất nhiều so với cái sự tăng của cái chỉ số VN Index. Bởi vậy, khi 2022 thị trường chứng khoán sụt giảm rất mạnh, các cổ phiếu này đã trở về mức định giá rẻ. Bởi vậy cho nên cũng rất kỳ vọng rằng nếu thị trường chứng khoán trở lại trong tương lai 2023, 2024 thì nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ là một trong những nhóm mang lại cái kết quả sinh lời cao nhất cho các nhà đầu tư. Đó, chính vì thế cho nên chúng tôi uh, nghiên cứu và đưa ra 5 cổ phiếu chứng khoán có PB dưới 1 đáng chú ý nhất để gửi đến quý nhà đầu tư tham khảo. Và vì sao? Nhiều người hỏi vì sao cái cổ phiếu chứng khoán nó lại bật mạnh thế khi thị trường trở lại? Thì đó là vì thứ nhất, khi thị trường chứng khoán trở lại thì bản thân các công ty chứng khoán sẽ tăng lợi nhuận bởi vì nó hoạt động kinh doanh nhờ thị trường chứng khoán. Đó là tự doanh tăng này, do giá cổ phiếu trở lại này đó là phí môi giới tăng này do giao dịch sôi động này đó là lãi margin cao này do nhiều người vay hơn từ đó khiến kết quả kinh doanh của nó có thể tăng rất mạnh 3 lần 5 lần thậm chí 10 lần so với cái giai đoạn trước đó khó khăn rồi thứ hai nữa là cái công ty chứng khoán khi thị trường chứng khoán xấu ấy thì nó sẽ bán ra với cái định giá rất thấp như chúng ta thấy ở đây đó là PB dưới 1 mà trong khi công ty chứng khoán thì tài sản nó rất sạch mà PB dưới 1 tức là nó không tính đến các cái yếu tố về thương hiệu về rất nhiều các cái thứ khác nữa và cái yếu tố thứ ba khiến các cổ phiếu chứng khoán sẽ bật lại mạnh khi thị trường chứng khoán trở lại đó là cái tính đầu cơ rất cao của nhóm cổ phiếu này à, và lãnh đạo doanh nghiệp của các công ty chứng khoán này đều là những con cáo già trên thị trường chứng khoán bởi vậy khi thị trường chứng khoán lên thì họ không dại gì mà họ không có những cái hành động gọi là thúc đẩy giá cổ phiếu hay làm giá cổ phiếu chính trên những cái cổ phiếu của mình đó tất nhiên không phải tất cả nhưng mà cũng có khá nhiều từ đó nó lan tỏa đến khắp cả cái dòng chứng khoán đều có một cái xu hướng bật rất mạnh nếu thị trường chứng khoán tăng trở lại tuy nhiên thì cũng lưu ý quý vị rằng ngành chứng khoán tăng thì rất mạnh như thế nhưng mà khi nó đảo chiều nó giảm thì cũng cực kỳ sâu bởi vậy cho nên đầu tư nhóm cổ phiếu chứng khoán ấy nó phù hợp với các nhà đầu tư có cái khẩu vị rủi ro cao và kỳ vọng lợi nhuận cao chứ nó không phù hợp với những người mà thận trọng, an toàn. Quý vị lưu ý là như vậy nhé. Và trên đây chúng ta tôi nêu ra 5 cổ phiếu này nhằm để góp phần giúp quý vị hiểu thêm về những cổ phiếu này. Không nhằm mục đích khuyến nghị mua bán hay cũng không chịu trách nhiệm về cái việc là lãi lỗ của quý nhà đầu tư. Và sau đây thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết 5 cổ phiếu đó. Đầu tiên đó là BSI. Thì uh, trước khi Trước khi bán cho Hana thì BSI cũng là một cái công ty chứng khoán lâu đời thứ hai ở Việt Nam đấy chỉ sau Bảo Việt thôi. Sau Bảo Việt thôi. Thì chúng ta có thể thấy BSI là PB bằng 0.7 lần, cổ tức 700 đồng. CTS là PB 0.72 lần, cổ tức chưa có. FPTS đó, giá là 16.900 đồng, PB là khoảng nhỉnh một lần một chút, cổ tức 500 đồng. MBS giá 12.300 đồng, PB 1.02 lần và VND giá 11.250 đồng, PB bằng 0.94 lần, cổ tức 5%. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng à, nhiều bạn hỏi chúng tôi rằng là có rất nhiều các cổ phiếu chứng khoán khác PB thấp hơn sao không đưa vào thì xin trao đổi với anh chị như sau các cái cổ phiếu chứng khoán khác ấy không được đưa vào bởi vì nó có cái đội rủi ro do còn cao nữa cơ trên đây là những cái cổ phiếu của các công ty chứng khoán có uy tín, có thương hiệu, có cái sự bền vững vững chắc. Tức là đây là những cô có thể nói là những cái cổ phiếu chứng khoán có cơ bản tốt, có cái nền tảng tài chính chắc chắn và không hề rủi ro nhiều. Đó, thì đấy là lý do vì sao chúng tôi chọn những công ty này không phải là những cái công ty làm giá hay vân vân có cái PB chỉ 0,3 0,4 là như vậy. Và đóng cửa cái hôm à, thứ sáu tức là hôm ờ, cách đây hai hôm đấy thì hôm nay là chủ nhật đúng không ạ ngày 25 tháng 6 năm 2022 thì chúng tôi lấy giá tại cái ngày hôm đó để đánh giá tiếp theo uh, chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng cái công ty chứng khoán đầu tiên là BSI công ty chứng khoán ngân hàng BIDV thì điểm mạnh là tài sản an toàn hầu như toàn bộ tiền gửi ngân hàng để cho vay margin có cổ đông chiến lược là Hana ngoài ra có công ty mẹ là BIDV nhiều kinh nghiệm tiềm lực tài chính mạnh và thứ ba, một điều rất thú vị là nó mới bán cho Hana khoảng hơn 65 triệu cổ phiếu với giá 41 ngàn với PB đâu khoảng 3 lần cơ. Tức là hiện nay giá này nó cao gần gấp 3 lần giá thị trường mà mới bán quý 3 2022 tức là cách đây có vài tháng thôi. Và thứ tư là cổ tức của nó tối thiểu từ 700 đến 1 ngàn đồng. Như vậy là tỷ suất cổ tức của nó cũng sắp xỉ gần bằng gửi ngân hàng rồi. Và cái điểm yếu của nó là sự phát triển khá thận trọng và chậm. Tỷ suất sinh lời ở mức trung bình cũng không phải quá cao nó diễn ra từ khoảng độ 8 đến 25%, tức là trường hợp rất tốt thì ROE được 25%, còn ở những cái lúc thị trường khó khăn thì trung bình khoảng 8%. Và cái hệ thống công nghệ của nó thì chúng tôi đánh giá là chưa được cao lắm. Tất nhiên nếu mà so với trung bình thì nó sẽ hơn, nhưng mà so với những công ty chứng khoán thì chưa được top đầu chưa được cao lắm. Và BIDV thì thường xuyên nằm trong top những cái nhà phân tích Ờ, tốt nhất Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá. Ngoài ra nó cũng hay góp mặt trong top 10 môi giới ở Việt Nam. Tiếp theo là về CTS công ty chứng khoán ngân hàng Vietinbank đúng không ạ? Thì tài sản thì an toàn hầu như toàn bộ tiền gửi ngân hàng hoặc cho vay margin thôi. Cổ đông lớn là CTG có nhiều kinh nghiệm và nhiều vốn. CTS thì cũng khá uy tín ở và thương hiệu bởi vì nó cũng là một công ty chứng khoán lâu đời. Và cái điểm yếu nó cũng giống BSI, đó là phát triển khá chậm và thận trọng, tỷ suất sinh lời ở mức trung bình không quá cao. Hệ thống công nghệ thì chưa thực sự tốt đối với Vietinbank này. Đây là ý chúng tôi so sánh với top những công ty chứng khoán hàng đầu. Tiếp theo là công ty thứ ba là công ty cổ phần chứng khoán FPT. Điểm mạnh là tài chính thì an toàn, chỉ duy nhất một khoản tự doanh liên quan đến may sông Hồng thì rất hiệu quả. Đâu đó nó mang lại sinh lời khoảng 35 lần, tức là 3.500% cho cái công ty chứng khoán này trong vòng có 10 năm qua và MSH gần như là một cái con gà đẻ trứng vàng thôi. Còn lại thì FPT hoạt động an toàn không tự doanh. Thứ hai là hiệu quả kinh doanh khá cao, luôn nằm trong top 10 môi giới. Với cái tập khách hàng là cổ đông của FPT ngày xưa rất bền vững. Đó, có thể nói là một tập khách hàng trung thành, bền vững và cái tập đoàn FPT thì nó ngày càng tăng giá trị rất mạnh. Thế do đó là cái giao dịch từ cái cổ phiếu FPT thôi cũng đóng góp cho công ty này khá nhiều. Tiếp theo về công nghệ của chứng khoán FPT thì tương đối mạnh, thì uy tín và hoạt động ổn định. Điểm yếu của nó là phát triển cũng khá chậm, hiệu quả sử dụng vốn ở mức trung bình. Tiếp theo về MBS thì đây là công ty chứng khoán MB thì uy tín thương hiệu mạnh nằm top 10 thị phần. Có những giai đoạn ngày xưa nó là chứng khoán Thăng Long thì còn đứng top 1 cơ. Có ngân hàng mẹ là MBB. Có tập khách hàng rất lớn và khai thác cái mảng IB rất mạnh và công nghệ của công ty chứng khoán MB này mới áp dụng rất là mạnh và rủi ro là ngắn hạn liên quan đến trái phiếu còn ngày xưa thì công ty chứng khoán MB này rủi ro rất là lớn đó là họ là một công ty gọi là kinh doanh mạo hiểm thuộc dạng nhất thị trường tuy nhiên gần đây thì họ đã đổi ban lãnh đạo và chiến lược thế thành ra họ trở nên là một công ty chứng khoán an toàn và có nền tảng phát triển tốt và cuối cùng đó là công ty cổ phần chứng khoán VN Direct thì uy tín thương hiệu mạnh top 3 thị phần công nghệ thì mạnh số 1 số 2 thị trường và luôn đứng đầu ứng dụng công nghệ và các cái sản phẩm mới hiệu quả kinh doanh của họ thì được đánh giá rất là cao rồi rủi ro ngắn hạn thì liên quan đến trái phiếu đó là nó sẽ làm giảm cái hiệu quả kinh doanh của công ty cộng thêm là cái mảng kinh doanh nguồn vốn cũng ảnh hưởng nhất định do cái lãi suất của đô la tăng mạnh thứ hai là cái quy mô vốn của nó lớn nên sẽ thiếu cái câu chuyện tăng vốn trong tương lai 1 2 năm tới thì trên đây là tôi đã giới thiệu đến quý nhà đầu tư 5 cổ phiếu chứng khoán cơ bản tương đối tốt có định giá PB dưới 1 để quý vị nhà đầu tư có thể tham khảo cho những cái à, kiến thức của mình và chúng tôi xin lưu ý lại một lần nữa là chúng tôi không nhằm mục đích khuyến nghị hay hô hào cổ phiếu nào cả và cũng không chịu trách nhiệm về cái việc lãi lỗ đầu tư của quý nhà đầu tư và những cái cổ phiếu chứng khoán này lưu ý rằng nó rủi ro cao kỳ vọng lợi nhuận cao Tức là như này nó lên có thể rất mạnh nhưng nó xuống thì cũng có thể rất sâu. Thì trên đây à, là những cái chúng tôi chia sẻ đến quý vị. Chúc quý vị có những cái